chia sẻ về cái à, game Gold Farm này trong cái video này mình sẽ tiến hành nâng cấp full đất thường để cho các bạn xem à, và mình sẽ tính là cái số tiền à, của đất thường chúng ta sẽ một ngày chúng ta sẽ thu nhập được bao nhiêu thì để cho các bạn mình để ờ, tạo niềm tin cho các bạn thì chắc chắn mình phải làm mình tiên phong mình làm rồi ở à, hạt mới này mình sẽ đầu tư mới cho các bạn xem nha à, trong cái hạt mới này mình sẽ đầu tư full đất thường trước thì à, hiện tại mình đã có à, ờ, 8 ô đất thường rồi à, đã chín rồi nè mình tiến hành thu hoạch các bạn đây mình thu hoạch rồi <coughs> rồi mình sẽ tiến hành là năng full hết à, à, còn lại còn lại à, là 40 40 ô đất à, thường à, ô đất thường chưa được mở các bạn thì đây là 8 ô rồi nè 8 ô đã được mở rồi rồi mình đã nạp vào khoảng à, rưỡi 850 rưỡi Việt Nam đồng các bạn thì ra được 17 triệu mấy nè với cái số vàng mình có hiện tại nữa đó thì bây giờ mình sẽ tiến hành nâng cấp <clears throat> cho các bạn các bạn thì hiện tại mình cũng thông tin các bạn là rất nhiều cái loại đồng từ rem này là sẽ bị sập nhưng mình dám khẳng định một bạn là hiện tại game rất là uy tín và mình rất là tin tưởng à, kiếm tiền từ cái game này hiện tại mình kiếm rất là nhiều tiền từ cái game này rồi à, thời gian rút tiền rất cực kỳ nhanh à, mình chỉ chia sẻ là cái cảm nhận của mình thôi hiện tại thì game còn rất khỏe và hiện tại rất là uy tín còn <coughs> trong quá trình à, chơi có cái gì thông tin gì mình sẽ thông tin trực tiếp lên cái kênh youtube của mình các bạn có thể theo dõi à, à, đăng ký kênh để theo dõi diễn biến của game như thế nào hiện tại thì trong cái nhóm mình có rất là nhiều nhóm à, các bạn có thể tham gia vào nhóm mình mình hàng đêm mình phát code cho các bạn nha phát code ừ, một cái code là 88k à, vàng à, hàng ngày mình đều phát code cho các bạn à, à, thành viên cấp dưới của mình và hiện tại cũng có một số thành viên không phải là cấp dưới của mình vào nhóm mình dẫn phát bình thường các bạn nhưng điều kiện hiện tại thì có rất là nhiều à, các bạn <coughs> hôm nay sẵn rồi mình trước khi mình đăng cấp mình chia sẻ luôn rất là nhiều các bạn vào nhóm với mục đích là không phải là để uh, hỗ trợ cùng nhau chia sẻ phát triển cái game này rất là farm hoặc là nói những lời thô tục không không tốt hiện tại mình đã uh, mở cái tính năng là diệt thành viên trên nhóm nếu như các bạn nào mà không chụp chụp cái ảnh thành viên cấp dưới á, à, tức là cấp trên á, à, cho mình xem thì mình sẽ không việc diệt vào nhóm vậy dạ, nhóm rất là dày rất là nhiều thành viên rồi thì vào nhóm sẽ hưởng rất là nhiều ưu đãi các bạn đặc biệt là cái code mình phát hàng ngày rồi bây giờ mình à, không mất thời gian bạn mình sẽ tiến hành nâng cấp <coughs> thì để nâng cấp thì các bạn có thể là nâng cấp nhanh nè hoặc là lít vào đây lít vào 400k à, open nè tức là chúng ta mở đó, hoặc các bạn nâng cấp nhanh nè <coughs> nâng cấp nhanh thì sẽ hướng dẫn cho bạn cái nè mình bỏ qua đi nhá đó các bạn bấm lên nâng cấp nhanh nè à, đó rất là nhanh rồi mình sẽ tiến hành nâng cấp full nha các bạn full 48 ô thường cho bạn xem à khi mình nâng cấp tới mức độ nào nó sẽ nó sẽ hướng dẫn tiếp mình tắt đi rồi các bạn có thể bấm trực tiếp đây đối với đất thường thì nó có cái cái bảng cấp như thế này để cho mình khai quang giống như mình khai quang mình mở đất vậy đó <coughs> còn các loại đất khác nâng cấp lên nó không có yêu cầu các bạn rồi mình tiến hành các bạn rồi rồi ô cuối cùng đây mình còn một triệu sáu mình có thể nâng cấp được một ô đất đỏ nữa các bạn à thì bây giờ mình đã nâng cấp được full 48 ờ, ô, ờ, <coughs> ô đất thường nữa các bạn bây giờ còn một triệu sáu một triệu sáu thì mình có thể nâng cấp được ô đất đỏ nữa các bạn để đây mình xem ô đất đỏ bao nhiêu đây đất đỏ thì một triệu sáu vàng rồi ờ, mình nâng cấp luôn nha các bạn nha đây mình tiến hành nâng cấp luôn à, các bạn có thể vào nâng cấp nhanh nè nâng cấp nhanh này nó sẽ đó đỏ đỏ rồi mình đã đăng ô đất đỏ luôn <coughs> à, các bạn sợ không đủ tiền mua đâu, còn 49 49 à hồi nãy mình quên để ý 49 mình bây giờ các bạn à, à còn nhiều là cũng còn nhiều ấy nè bạn bây giờ mình sẽ trồng mình có nhiều uh, hạt trong đây rồi không đủ rồi các bạn thì chỉ không đủ rồi mình chỉ đợi thu hoạch tiếp theo hoặc là các bạn à, nạp tiền vào thôi hồi nãy mình quên để ý à, năng ô đất đỏ à, các bạn cũng lưu ý chỗ đó khi mà tiến hành nâng cấp hoặc là chúng ta rút tiền chẳng hạn thì chúng ta phải trồng trước à đây mình nãy mình sơ ý cái này mình không trồng không trồng trước mình đã nâng cấp cái ô đất à, đỏ lên thành ra bây giờ không đủ à, cái tiền vàng để chúng ta tiến hành nâng cấp À, à, không đủ tiền vàng để à, các bạn à, tiến hành trồng mặc dù đã kích hoạt cái gói luôn rồi đây hết có nhận thưởng luôn rồi các bạn rồi chỉ à, chỉ còn một cách duy nhất đó thôi là các bạn phải nạp nạp vào mà nạp giá trị thấp nhất là 50k à, chúng ta tiến hành trồng rồi à, chắc có lẽ <coughs> mình à, chia sẻ cho các bạn à, à, nâng cấp mình hôm nay mình làm cái video mình nâng cấp tất cả các ô đất ở cái à, tài khoản mới à, thì à, mình mình chia sẻ chưa chưa nói về cái giá trị khi mình ăn 48 ô đất thường này một ngày sẽ được bao nhiêu à mình sẽ show lên cho bạn xem đây <coughs> thì cái số à, vàng của các bạn cần phải mua 48 ô đất là 10 19 <coughs> triệu 200 19 triệu 200 ngàn vàng các bạn bạn để nâng cấp được á số tiền các bạn cần phải nạp vào là 960 ngàn thì mình nghĩ là số tiền 960 ngàn nó thật ra nó cũng không nhiều mình có thể uống đi uống cà phê một hai lần là hết rồi các bạn thì các bạn có thể nạp vào trải nghiệm trải nghiệm ờ, cái game này số tiền các bạn ờ, kiếm được hàng ngày là được 19.200 tức là chúng ta thu <coughs> một ngày à, các bạn à, khi các bạn trồng thì nó có 10 tiếng đồng hồ này. bây giờ nó còn 9 tiếng 57 phút 10 tiếng là các bạn phải vô thu hoạch thì một ngày các bạn trồng được hai lần à, thu hoạch hai lần thì chúng ta kiếm được 19 200 gần 20 ngàn đó là cái à, đối với 48 ô đất thường cái game này nếu mà chúng ta trồng trọt thì chúng ta <coughs> tại mình à, <coughs> trong video này mình làm nhà mình đầu tư cho các bạn xem là nâng cấp đất thì nó nó đỡ tốn hơn còn nếu các bạn nào có vốn thật nhiều thì các bạn có thể là nâng cấp táo nha trồng táo thì nó khỏe hơn một ngày à, các bạn chỉ vào thu hoạch một lần thôi mà một cây táo rồi đó chỉ giá tới là hai triệu rưỡi Việt Nam đồng của mình nếu các bạn nào có vốn mạnh thì các bạn cứ mạnh dạng đầu tư nha rồi bây giờ mình sẽ uh, show cây <coughs> cây táo cho các bạn xem đây nè cây táo nó có giá trị nào đây à, 5 50 triệu vàng thì tương đương với hai hai triệu Việt Nam đồng của mình đây thì mình sẽ xô cái bảng ờ, tính cho bạn xem đó đây mỗi một cây nó có giá trị là hai triệu à, mua là tốn hai triệu rưỡi và thu nhập một ngày á, 60 ngàn đồng một cây à, tương tự các bạn có thể trồng được là 10 12 cây táo trên cái ờ, nông trại của mình đây 12 cây này các bạn thì bạn lít 50 em ốp phần là tức là trồng được cây táo đó trong cái những cái video uh, trước mình cũng chia sẻ rất là nhiều uh, về cái um, nói chung các thủ thuật và các tính năng của game này mình hầu như mình chia rất là nhiều các bạn có thể tham khảo các video uh, chia sẻ trong kênh mình nếu như các bạn nào đã chơi rồi đó, thì các bạn có thể tham khảo còn nếu các bạn nào chưa chơi á hoặc bạn mới á, mới chơi thì tham khảo video này và các bạn à, bạn nào chưa chơi các bạn có thể à, à, tải cái video ở cái link mình chia sẻ ở dưới phần mô tả các bạn khi các bạn làm được làm thành viên của mình mình sẽ hỗ trợ hoa hồng cho các bạn và cho các bạn vào nhóm thì hàng ngày mình mỗi buổi tối mình sẽ phát code cho các bạn à, một lần nữa à, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video chia sẻ của mình các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video chia sẻ về game này của mình à, trong những video tiếp theo các bạn à, xin à, chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video chia sẻ này các bạn nhớ đăng ký kênh like video và chia sẻ giúp mình để làm động lực cho mình làm những video tiếp theo à, video nhiều, được nhiều người xem người quan tâm và thích thì mình mới có động lực nhiều hơn nữa mình làm ra những video cho các bạn xem rồi một lần nữa xin cảm ơn các bạn